Em Tuyền Mitsubishi xin chào tất cả quý anh chị ạ thì uh, hôm nay nhân dịp có cái mẫu xe Mitsubishi Xpander màu đỏ và có chính sách giá mới của chiếc xe Mitsubishi Xpander trong uh, ở giữa tháng 5 năm 2021 này thì em làm video để cung cấp tới quý anh chị bảng báo giá chi tiết và giới thiệu với quý anh chị là cái mẫu xe Mitsubishi Xpander màu đỏ đã về tới đại lý bên em và có sẵn để giao cho quý anh chị những ai mệnh hỏa mà đang thích cái màu đỏ này rất nhiều người đã hỏi với em về cái mẫu ờ, màu đỏ này thì hiện tại bây giờ bên em đã có đã có thể giao ngay được cho quý anh chị thì ờ, đằng sau đây là Xpander màu đỏ số động đây là phiên bản lắp ráp trong nước quý anh chị nhé thì ờ, xe này thì có giá là bánh hiện tại là nếu mà quý anh chị ở tỉnh ấy, là chỉ còn 650 triệu thôi và ngoài ra thì nếu mà quý anh chị không lấy màu đỏ thì bên em có sẵn các màu khác như là màu trắng màu đen màu bạc màu nâu để quý anh chị lựa chọn Tức là hiện tại bây giờ là Mitsubishi Xpander sẽ có là 5 màu để quý anh chị lựa chọn. Chiếc xe Xpander màu đỏ này thì à, chỉ có ở phiên bản số tự động và lắp ráp thôi quý anh chị nhé. Còn đối với lại số tự động bản nhập khẩu thì nó không có màu đỏ, nó chỉ có màu trắng, màu đen, màu bạc và màu nâu thôi. Em mời quý anh chị là xem cái phần nội thất bên trong của chiếc xe. Trước mắt là ngoại thất của chiếc xe Xpander màu đỏ này để xem cái à, màu này màu đỏ này có đẹp như là quý anh chị mong đợi hay không. À, bạn quay à, giúp mình Em cũng giới thiệu qua một chút về cái thông số kỹ thuật của chiếc xe Mitsubishi Xpander để ờ, quý anh chị nắm được. Thứ nhất là về tổng kích thước tổng thể của chiếc xe. Thì chiếc xe này có chiều dài tổng thể là 4 m 475 chiều rộng là 1m75 và chiều cao là 1m73 để quý anh chị xem là cái kích thước này nó có ờ, đủ để ờ, trong cái khu vực để xe của quý anh chị hay không thì và cái xe này thì nó cũng có cái bán kính quay vòng rất là nhỏ và nó rất tiện khi mà quý anh chị đi vào trong đô thị đường nhỏ hẹp bán kính quay vòng của nó chỉ có 5m2 thôi quý anh chị ạ nói cái khoảng sáng gầm xe của chiếc xe này cũng rất là cao 205mm khi mà quý anh chị vào đường xấu thì nó sẽ hạn chế việc làm va quẹt vào gầm xe đó đấy là cái đặc điểm lợi ích của gầm cao nó như vậy và uh, xe này được trang bị ở động cơ xăng với anh chị nhé xe Xpander không có máy dầu đâu nhiều anh chị hỏi em về máy dầu thì thực sự là Xpander nó không có máy dầu nên là máy xăng trang bị máy xăng 1.5 lít và mức tiêu hao nhiên liệu của nó chỉ có 5,9 lít ở đường trường thôi và đường hỗn hợp là 6,9 lít còn nếu ở trong đô thị thì là uh, tiêu hao nhiên liệu của nó là 8,5 lít xăng quý anh chị nhé bình nhiên liệu của chiếc xe này là 45 lít Đấy, để quý anh chị căn được là đổ bao nhiêu xăng ở trong bình xe được trang bị là loa răng 16 inch ở phía trước là phanh đĩa và phía sau là phanh tăng chống của anh chị nhé về tính năng an toàn của chiếc xe Mitsubishi Xpander đời 2021 số tự động này thì nó được trang bị là hai túi khí, cơ cấu căng đai tự động, hệ thống chống chống bỗ cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử, hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc và chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm, khóa cửa từ xa và đèn cảnh báo khẩn cấp chức năng chống trộm, chìa khóa mã hóa động cơ, camera lùi và khóa cửa trung tâm. Thì ờ, cái ờ, đời 2020 này thì nó được nâng cấp về cái phần hệ thống đèn pha, đèn chiếu sáng. Trông rất là đẹp. Và nó là đèn nét rồi quý anh chị nhé. Mẫu xe Xpander lắp ờ, ráp hay là nhập khẩu thì tất cả đều giống nhau, nó chỉ khác nhau về là việc một cái lắp ráp ở Indonesia còn một cái lắp ráp tại Việt Nam thì tất cả các linh kiện đều giống nhau Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần nội thất bên trong xe thì quý anh chị thấy là nội thất màu đen à, ờ, số động thì nó được à, bọc ghế da à, theo xe luôn rồi quý anh chị nhé đây phần ghế da Đấy. ghế da theo xe số sàn thì nó là ghế nỉ còn sơ động là ghế da tất cả các tam ni cửa đều màu đen hết riêng phần trần xe nó sẽ là màu vàng kem xe Mitsubishi Xpander được trang bị là hai dàn lạnh độc lập đây là cái dàn ờ, lạnh thứ hai để phục vụ cho hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba cho người ngồi hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ ba đấy ạ. Đấy. Và một uh, ờ, dàn lạnh hàng ghế thứ nhất đấy. Ờ, xe Xpander thì được trang bị là vô lăng gật gù chỉnh vào bốn hướng và trên vô lăng này thì đã bọc da này quý chị này và tích hợp chế độ rảnh tay tai nghe này và chân ga tự động. Đó, nên là dòng số tự động. Đồng hồ kỹ thuật số hiển thị rất rõ nét hiển thị đủ các thông tin cần thiết khi ờ, để quý anh chị quan sát và màn hình màn hình giải trí 7 inch à, tích hợp Apple Car và Android Auto quý anh chị nhé Đó. đây là các cái ờ, công tắc nút điều khiển về uh, quạt gió này điều hòa này và hướng gió lấy gió trong lấy gió ngoài đây, số lượng 4 cấp đây quý anh chị ạ à. cái số ngoài D ra thì có số 2 và số L để quý anh chị là khi đổ đèo neo dốc ấy thì sử dụng cái số này nó sẽ an toàn cho quý anh chị ờ, hạn chế việc ờ, sử dụng ờ, chân phanh rất an toàn tránh bị mất phanh ấy ngoài uh, số động số D đấy ạ và số 2 và số L thì quý anh chị có thể là sử dụng uh, nút OD này cái nút OD trên cần số này sẽ um, giúp cho uh, quý anh chị là đạp chân ga ấy, nó nhạy hơn và bứt tốc hơn đây em sẽ bật nút OD này lên thì nó trên đồng hồ ấy đồng hồ cái số nó hiển thị OD off đấy đây lúc đấy là đang bật rồi thì ờ, xe khi ờ, nó sẽ vòng tua máy sẽ cao nó lên tới 2000 lúc đấy chỉ anh chị đạp nhẹ chân ga phát thì chiếc xe rất là bứt nó sẽ bứt tốc nhanh à, để quý chị vượt vượt xe khác đó là cái cái công dụng của nút OD này